Chào tất cả anh em Thì uh, hôm nay tôi uh, làm clip này muốn chia sẻ với anh em Cái uh, mẹo đánh bầu cua Chơi bầu cua bịp Và cái bộ đồ chơi bầu cua bịp mới nhất 2019 Mà tôi sẽ giới thiệu cho anh em sau đây Đó Thì cái uh, bộ đồ chơi bầu cua bịp Như anh em cũng đã biết ở trên thị trường Thật sự là nó rất nhiều những cái đồ chơi bầu cua bịp để cho anh em đi chơi bầu cua thì uh, trước khi vào sóc bầu cua hay là giới thiệu cho anh em cái cách đánh bầu cua cách chơi bầu cua biệp mới nhất 2019 này thì uh, tôi sẽ giới thiệu qua cái uh, bộ đồ chơi bầu cua biệp. đó thì cái bộ đồ chơi bầu cua biệp là cái bộ sản phẩm báo dung đó sản phẩm báo dung thì tôi đã đưa vào trong cái mặt gà mà khách đã đặt ngày hôm qua Đấy, thì hôm nay tôi mượn để tôi làm clip này giới thiệu cho anh em Đó. thì đây giới thiệu với anh em đây là cái hột bình thường nhá hột chợ bình thường anh em nhé hột chợ hột xốp đó khách đã đặt tôi là đưa cái ờ, báo dung vào trong cái ờ, mặt của bộ hột bầu cua này đó là mặt gà đó. thì tôi cũng giới thiệu cho anh em qua để cho anh em biết đó. về cái ờ, tác dụng của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó mang lên mang lại cho anh em là gì thứ nhất là nó tiện cho anh em đi chơi bầu cua tiện là như thế nào Đấy, tiện thì tí nữa tôi sẽ nói cho anh em đây còn cái thứ hai nữa là khi anh em dán một mặt dán một mặt của bầu cua nhé thì anh em có thể anh em nếu mà anh em cảm nhận tốt anh em có thể đánh được hai mặt cái mặt đối diện của nó nó cũng sẽ báo cho anh em nhưng mà anh em nào mà cảm nhận cái độ dung tốt thì anh em nó sẽ biết cách đánh cái mặt đối diện đó Đấy, khi anh em đến sân chơi bầu cua anh em chỉ cần cái cầm cái ờ, bộ báo dung cái máy dung đây là máy dung và anh em bật lên và anh em à, đi chơi bầu cua anh em chỉ cần cầm này thôi đó thì à, khi anh em à, sóc bầu cua hay anh em đi lắc bầu cua ấy, thì cái mặt cà nổi lên nó sẽ báo cho anh em và mặt đối diện nếu anh em nào mà cảm nhận tốt thì anh em cũng sẽ đánh được nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cho anh em cảm nhận được cái độ chính xác và cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua việt này nó mang đến cho anh em những uh, lợi ích và thuận tiện gì đó thì bây giờ tôi sẽ tôi sẽ thử cho anh em năm bảy năm bảy tiếng anh em nhé để cho anh em cảm nhận cùng với tôi thì cái bộ đồ chơi bầu cua này anh em lắc mạnh hay lắc nhẹ thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái bộ đồ chơi bầu cua bịp bộ ờ, đồ chơi bầu cua báo dung Đấy, thì cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung này nó hoàn toàn không tang anh em nhé đó thì cuối clip tôi cũng sẽ mạn phép khách là tôi sẽ bóc cái bộ hột này ra để cho anh em xem à, nó hoàn toàn là không có tang đó tôi sẽ làm lại cho khách cái hột sau đó. bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc thử cho anh em đó đó nếu ờ, kêu như thế này thì ờ, tôi sẽ đánh mặt đối diện mặt đối diện của nó tôi sẽ đánh mặt nai anh em nhé đảm bảo anh em 100% là nai đó mở cho anh em này đảm bảo với anh em 100% luôn đó cả hiêu cả gà luôn nhá tiếp tục cho anh em này rồi không dung không dung có nghĩa là gì không dung là không có mặt gà và cũng không có mặt nai thì cái tiện ở đây để tôi nói cho anh em biết này thì khi anh em biết ở trong anh em biết là ở trong này không có mặt gà và mặt hiêu thì những ai đánh mặt gà mặt hiêu ở ở sân chơi của anh em ấy thì anh em uh, bốc tất anh em đánh cái uh, mặt nào của anh em ví dụ như là ví dụ như bây giờ tôi sẽ gom tất mặt gà và mặt hiêu để tôi đánh mặt bầu đó bây giờ tôi sẽ mở đảm bảo với anh em là 100% là không có gà không có hiêu đó có gà có hiêu đấy như vừa nãy tôi nói là tôi đã đánh sang mặt bầu là tôi ăn tiếng đấy tiếp tục cho anh em một tiếng cuối cùng này vẫn không dung anh em nhé không dung là vẫn không có gà vẫn không có hiêu mở cho anh em này những ai đánh gà đánh hiêu anh em bốc tất anh em đánh sang mặt khác tôi đánh sang mặt cá nhúp hết gà hiêu sang mặt cá mở này mở này đó tôm cua cá tôm cua cá thì vừa nãy tôi cũng nhặt hết tôi nhặt hết gà với cả hiêu sang tôi đánh mặt cá đúng không tôi lại ăn đó đó chính là cái tiện dụng nhất của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó. tiếp tục cho anh em một tiếng một tiếng nữa nhé tiếng cuối cùng rồi nhưng mà vẫn một tiếng nữa rồi ok đó đã rung rung như này thì ờ, anh em đánh ờ, cho tôi mặt gà Mặt gà anh em nhé Đảm bảo với anh em là có mặt gà luôn 100% Đánh tất mặt gà cho tôi Đó Cả gà cả hiêu nhá Nói chung là máy báo cực kỳ chuẩn luôn Khi anh em sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này Anh em đi uh, chơi bầu cua Đánh bầu cua Và chơi cờ bạc bịp Thì anh em uh, luôn luôn anh em giành chiến thắng Đó thì uh, như clip tôi đã vừa nói ấy, thì uh, cuối clip tôi cũng sẽ mở tôi sẽ ờ, xé cái bộ hột này ra xem là có tang hay là không có tang để chứng tỏ cái lời nói của tôi cho anh em nhé cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó hoàn toàn không tang nó giúp anh em đi chơi bầu cua bịp đi đánh bầu cua ở bất kỳ những cái sòng sới bầu cua nào anh em đều giành chiến thắng cái tỷ lệ chiến thắng của anh em cái tỷ lệ chiến thắng của anh em là cực kỳ cao anh em nhé nó chiếm khoảng 80 phần trăm đó anh em thấy không không có một chút tăng tích gì để lại cho anh em đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp à chết đây là cái bộ đồ đây là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp à, mới nhất 2019 này <laughs> giúp anh em đi uh, chơi bầu cua anh em uh, luôn luôn anh em giành chiến thắng đây là cũng là cái mẹo mà anh em đi đánh bầu cua bịp hay là đi chơi bầu cua bịp anh em uh, luôn chiến thắng đó, đó tôi đã bóc xong và bóc hết cái bộ hột bầu cua để cho anh em xem ở trong có tăng tích gì không đó. Thì video này của tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em